bông bềnh ư bông bềnh trong tranh ư trong tranh một vùng núi cao nước sâu thuyền trôi thuyền trôi mái treo băng khoăng dưới chân Tchau. câu chuyện xưa sinh